về phần đề của chúng ta thì hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì đang có là cái chạm 8 và cái chạm 2 anh em nhé cái chạm 8 này của chúng ta thì mới lui từ ngày 17 đến ngày 23 còn chạm 2 của chúng ta lui từ ngày 15 đến ngày 21 này anh em này và bộ đề 24 anh em nhé thì uh, trên kênh của chúng ta thì đang có hai cái chạm đề trong buổi tối ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em để chúng ta tham khảo thêm về cái đường cầu đề của chúng ta anh em nhé gần đây đề của chúng ta thì uh, nó hơi đen một chút chúng ta vừa rồi thì chúng ta ăn được cái tổng 5 nhưng mà cái chạm hai cái uh, chạm 2 và chạm 8 của chúng ta thì nó vẫn chưa ra được đó ngày hôm qua thì chúng ta chỉ chiến thắng được con 23 này bạch thủ lô 23 về cái đường cầu lô khung hai nháy ngày hôm nay thì chúng ta lại có con 32 nữa quá là tuyệt vời rồi có rất nhiều anh em bộ mình lên chia sẻ về cái đường cầu lô khung đề nó đen thì mọi người chờ cái thời gian này nó hết đen thì chúng ta tiếp tục chúng ta vào lui được anh em nhé thì mọi người cũng để ý cho mình ngày mai là cái chạm 8 này là 868 và 363 ngày mai cũng khá là đẹp đấy mọi người để ý cho mình về cái những cái bộ đề mà mọi người nuôi thì mình cũng nhắc lại cho anh em một điều là như thế này này kênh của chúng ta nuôi thì mình chia sẻ lên để cho anh em chơi anh em nào thích thì chơi mà không thích thì thôi mình không bắt buộc anh em phải chơi anh em nhé nên là mọi người cân đối làm sao vào vốn cho nó đỡ mất nhiều tiền đỡ phải kêu tha này lọ Đấy, tất cả mọi người chơi mọi người được thì mọi người cũng trả cho mình nên là mọi người làm sao mà vào tiền cho nó đỡ mất nhiều là được mọi người nhé thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái chạm cứng của chúng ta có bốn số thôi để chúng ta à, uh,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 chia sẻ cho anh em để chúng ta tham khảo thêm thứ ba hàng tuần anh em nhé ngày 21 tháng 3 này ở giải 5 này chúng ta lấy con 7 này làm chạm này giải nhất này con ba này lấy bóng anh em nhé ba bóng tám chúng ta ghép con bậy này lên con ba con tám cho mình chúng ta có đề lui tuần thứ ba này ghép lần lượt thì chúng ta có 737 và 787 này bốn số anh em nhé để chúng ta chơi cho ngày 2 để chúng ta lui tuần này thứ ba ngày 21 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 57 thì chúng ta ăn chạm 7 này tiếp tục ngày thứ tư đề về 73 thì chúng ta đã ăn chạm 7 và ăn thẳng con 73 này trong cái dàn 4 số anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần ở đây thì chúng ta có 6 bóng 1 này 6 bóng 1 Chúng ta có chạm cứng là chạm 8 này Ghép lần lượt của chúng ta thì có 868 818 Để chúng ta lôi tuần thứ ba ngày 28 tháng 3 này Ngày đầu không ăn này Ngày thứ hai này Ngày thứ ba này Đề về 81 này Thì chúng ta ăn chạm 8 này và ăn thẳng con 81 này trong cái đường cầu 4 số tiếp tục khuyên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba ngày mùng 4 tháng 4 này chúng ta có chạm 6 ở đây thì chúng ta có ba bóng 8 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 636 này 686 để chúng ta lùi tuần thứ ba ngày mùng 4 tháng 4 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 36 thì chúng ta ăn chạm 6 này và ăn thẳng con 36 này trong cái đường cầu 4 số tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ bảy này chủ nhật đề về 26 nữa này chạm 6 thứ hai này đề về 36 này à 63 này ăn tiếp phải không ạ thứ ba ngày 11 tháng 4 này thì chúng ta có cái chạm 1 ở đây 4 bóng 9 chúng ta có chạm cứng là cái chạm 1 ghép lần lượt của chúng ta thì có 141 này 191 4 số lui tuần thứ ba ngày 11 tháng 4 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 14 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 1 này và ăn thẳng con 14 này trong cái đường cầu 4 số anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này chúng ta đợi thứ ba hàng tuần những cái đường cầu này mình test cho anh em thì đa phần là nó anh em lui đến cuối tuần cho mình em nhé khá là đẹp thì cái tuần này của chúng ta là cái chạm 9 này ở đây thì chúng ta có một bóng 6 này chạm 9 cứng Ghép lần lượt của chúng ta là 919 này Và 969 Đường cầu này của chúng ta chỉ có 4 số thôi anh em nhé Nếu mà anh em thích ít số thì chúng ta vào 4 số này Hoặc chúng ta vào đầu 9 cho mình Đầu 9 Đấy là anh em nào mà thích ít số mọi người nhé Còn đâu cẩn thận thì chúng ta lên vào các cái chạm này Không thích thì thôi Ít số thì có 4 số này 10 số thì có cái đầu 9 anh em nhé Kết hợp lại cho mình đánh từ giờ đến cuối tuần đây là cái đường cầu đài lôi tuần về đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây này đường cầu lô khung của chúng ta thứ ba ngày 21 tháng 3 này đường cầu lô khung này của chúng ta lấy ở cái giải nhất này kết hợp với giải nhì con số thứ tư ở giải nhất và con đầu tiên ở giải nhì hai con này thì anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có bạch thủ lô là con 37 này để chơi thứ tư thứ năm và thứ sáu bạch thủ lô 37 để chúng ta chơi trong ngày thứ tư thứ năm thứ sáu này thì mình sẽ test cho anh em ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được bạch thủ 37 anh em nhé 37 ngày giải nhất này phải không ạ tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 28 tháng 3 của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 68 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên chúng ta cũng ăn được con 68 này anh em nhé 68 này của chúng ta về ở giải 3 này tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày mùng 4 tháng 4 thì chúng ta có bạch thủ lô là con 31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 thứ ba ngày 11 tháng 4 này thì chúng ta có bạch thủ lô là con 44 Đấy, chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 44 này anh em nhé 44 ở giải 5 khi ăn xong chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thì đường cầu này thì ờ, mình thấy nó đa phần là toàn ăn bạch thủ mọi người ạ Thì cái tuần này của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 12 anh em nhé. Bạch thủ lô 12. Lót cho mình 21 vào. Anh em nào mà tham lam thì chúng ta đánh một con. Còn đâu không thì chúng ta đánh lót vào. Cái tỷ lệ lót thì nó là 50 50. Còn cái kia của chúng ta thì một là được ăn, hai là chúng ta mất nên là mọi người <laughs> làm sao cho nó hợp lý là được anh em nhé. Đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta. Bạch thủ lô 12 này. thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ ba anh em nhé thì mọi người để ý cái chạm chín này cho mình ngày mai cũng khá là đẹp nên là anh em nào mà chơi thì chúng ta cũng có thể là tham khảo không thì chúng ta nuôi cái chạm nào thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cái chạm đấy không bắt buộc anh em phải nuôi anh em nhé về cái đường cầu lô khung thì ngày hôm nay bị bắt cho anh em là bạch thủ đô là con 12 và lót con 21 vào chơi thứ tư thứ năm thứ sáu cho mình thì tất cả những con số này thì mình cũng mong muốn là ngày mai của chúng ta sẽ tưng bừng và rực rỡ